ở đây là video đầu tiên trong một chuỗi các video hướng dẫn đặc biệt là hướng dẫn cho anh chị em F0 như anh chị em chưa biết phân tích kỹ thuật như thế nào như anh chị em chưa hiểu về VSA như anh chị em đầu tư lâu năm chưa có kết quả như anh chị em thấy rằng là áp dụng VSA nó vẫn còn gì ạ lúc đúng lúc sai như anh chị em vẫn thấy rằng là sau quá trình học từ rất nhiều hệ thống VSA khác mà vẫn thấy rằng là cái việc mà mỗi một nhà đầu tư mỗi một chuyên gia nói đều có sự khác nhau thì trong những video sắp tới cũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta biết cách để nhận rõ được những cái quy luật những biến động mà các bạn có thể phân biệt nhận biết ra rằng là nó đúng nó sai để chúng ta có thể áp dụng trong quá trình đầu tư của mình vậy làm sao để chúng ta có thể gì ạ à, phân biệt được các hệ thống nó đúng hay nó sai thì các bạn sẽ gì ạ à, sẽ được dũng hướng dẫn chỉ bảo trong suốt quá trình thực hành các chương trình đào tạo uh, miễn phí trong video của quang dũng dvd nên chính vì vậy các bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì hãy nhớ là là ấn kênh ấn là ấn chúng ta đăng ký kênh để chúng ta theo dõi một cái quá trình là một chuỗi các video về phân tích kỹ thuật VEDA đây là cái chuỗi mà Dũng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ sâu hơn về cách vận động đi của cái của cổ phiếu hay chúng ta gọi là các uh, gom các cổ phiếu như nào và các chuyên gia hay chả chính là những dòng tiền lớn trên thị trường nếu các bạn nào thấy rằng là cái VA là một trong những cái kiến thức tuyệt vời thì các bạn lần đầu tiên tức là các bạn đã đã học đã biết rồi về biết VSA là một trong những kiến thức rất tuyệt vời có thể comment cho Dũng số 1 không ạ có những anh chị em nào chưa biết về VSA muốn học và muốn biết về VSA thì comment cho Dũng số 2 đúng không ạ để Dũng biết là xem anh chị em rằng là có bao nhiêu chị em đã biết được VSA và có bao nhiêu chị em là chưa biết về VSA và anh chị em nào đã ứng dụng VSA mà có hiệu quả thì comment cho Dũng số 3 và đặc biệt là những anh chị em nào phải thấy rằng là áp dụng VSA thấy là mỗi một gì à, chuyên gia đều đều có những cái à, phân tích khác nhau mà nó chẳng chuyên gia nào giống chuyên gia nào cả thì hãy comment cho Dũng số 4 tức là chúng ta học VSA nhiều hệ thống nhiều phương pháp khác nhau mà chúng ta thấy là nó bị vô chiêu tức là mà ta không biết rằng là thực sự cái phương pháp là nó đúng phương pháp là sai thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ à? có thể comment cho Dũng ở số gì ạ à? số 4 để chúng ta biết rằng là chúng ta đang ở cấp độ nào trong cái việc mà tìm hiểu hệ thống phương pháp tuyệt vời này ok có rất nhiều anh chị em đã thấy là số 4 ạ à. đây là bạn gì ạ à, Vũ Quang Hoa hay là Hòa gì ạ ok xin chào bạn ờ, Thế Tiến ạ xin chào bạn ờ, Mộc Hoàng Xin chào bạn Trần Cường Xin chào tất cả anh chị em đang có bạn uh, Vũ Minh Hiếu à, Rất nhiều anh chị em đang rất tuyệt vời trong cái video này à, Tại vì trong video này thì uh, Dũng chia sẻ Có lẽ là thời gian nó cũng không có nhiều lắm Dũng sẽ cố gắng mỗi một video này chỉ khoảng 30 phút thôi ạ Khoảng 30 phút để chúng ta có một cái chuỗi video học Và chúng ta thì uh, cùng học tập cùng chia sẻ cho gì ạ rất nhiều cộng đồng chứng khoán Việt Nam được biết bởi vì chúng ta muốn thành công thì hãy gì ạ hãy giúp những nhà đầu tư khác thành công ạ à. Xin chào bạn chị Bùi ạ à, chị Bùi ạ à. muốn thành công đây là một nguyên tắc rất quan trọng là giúp nhà đầu tư khác thành công các bạn nhé giúp nhà đầu tư khác thành công bạn chỉ giúp ai đó thành công thôi thì bạn sẽ là người thành công đơn giản thế thôi ạ à. Dũng muốn là nhà đầu tư thành công thì làm thế nào ạ? À? là Dũng sẽ giúp cho nhiều anh chị em ở trong video này thành công thì Dũng có phải là nhà đầu tư thành công không ạ? Và anh chị em thấy rằng là nếu mà Dũng giúp cho rất nhiều anh chị em kiếm được tiền, kiếm được lợi nhuận trong những video của Dũng thì có phải là Dũng sẽ là nhà đầu tư thành công không ạ? Nếu anh chị em thấy điều đó là tuyệt vời thì hãy comment cho Dũng là tuyệt vời đúng không ạ? Hãy comment cho Dũng cái điều tuyệt vời. Bởi vì Dũng biết rồi trong cái giai đoạn này thì rõ ràng là chúng ta cũng có rất nhiều rất nhiều cái khó khăn bởi vì dịch bệnh tuy nhiên thì bây giờ khó khăn như vậy thay vì chúng ta tập trung vào những nỗi khó khăn thì chúng ta tập trung vào cái thời gian này để chúng ta được học hành được ôn luyện được hiểu biết và đặc biệt là chúng ta có kiến thức đúng và khi chúng ta có kiến thức đúng kiến thức gì à, tư duy đúng thì chúng ta mới đầu tư chứng khoán thành công được còn nếu chúng ta tư duy sai và mỗi một lần chúng ta không hiểu và chúng ta lại theo đám đông hay là chúng ta có hai cái chiến lược về trong đầu tư chứng khoán hoặc là chúng ta có thể hiểu rõ một chiến lược là chiến lược bày cừu bầy cừu thì thường là theo đám đông anh chị em ạ toàn những con cừu khi mà ai đó gì ạ một con cừu mà nó gì ạ nó chuyển động nó gì ạ nó kêu be be nó kêu gì dũng cũng không biết rằng nó cừu nó kêu như nào nhưng về cơ bản là một con cừu nó gì ạ nó di chuyển đến một vùng nào đó thì thường khi nó phát ra những tiếng kêu thì một cả một đàn cừu khác nó sẽ gì quay quanh và nó sẽ di chuyển đến đó đấy là một trong những đặc tính của bầy cừu bầy cừu thì nó là rất lành hiền nhưng nó lại không phân biệt đâu là đúng đâu là sai nên chúng ta biết là cái xu hướng bày kiều là một những cái xu hướng mà chúng ta thấy là các nhà đầu tư big boy họ biết được nên họ vận dụng vào đó để chơi chính những con kiều thường là chúng ta bị vặt thịt bởi vì chúng ta không biết nguyên nhân nào bị vặt thịt thứ hai là một cái gì ạ một cái gì ạ không biết ai đã biết rằng là đàn ngỗng ạ ngỗng ngỗng trời ạ ngỗng trời nếu ai biết rằng quy luật bầu ngỗng trời đấy là một quy luật mà nếu anh chị em vào google anh chị em search thì đó là gì ạ cái sự đoàn kết đoàn kết giúp đỡ nhau chúng ta là đội nhóm giúp đỡ nhau để thành công chứ không phải giúp đỡ nhau để đi xuống anh chị em ạ giúp đỡ nhau để thành công không phải giúp đỡ nhau để đi xuống nên chính vậy anh chị em muốn mình thành công hay không anh chị em chỉ cần là giúp đỡ một ai đó một nhóm người nào đó hoặc là những ai đó mà chúng ta muốn giúp đỡ đặc biệt là những người mà giúp được nhiều người khác giống như là các bác sĩ bây giờ hiện tại đang gì ạ Ờ, đấu tranh giành giật sự sống cho gì ạ cho rất nhiều bệnh nhân thì nếu chúng ta có điều kiện thì giúp đỡ cho những bác sĩ để chúng ta thấy là có gì ạ có nhiều năng lượng hơn không có tiền thì tôi giúp đỡ bằng những lời động viên không có tiền thì chúng ta gì ạ hãy dùng cái năng lượng yêu thương của chúng ta để gửi đến với họ thì dũng tin chắc rằng là thực sự chúng ta sẽ có những cái sự ấm áp đúng không ạ có những cái gì ạ bản thân là cuộc đồng chúng ta đã sẽ không có những lời nói gì ạ tiêu cực nữa mà chúng ta chỉ tập trung vào những điều tích cực giúp cho gì ạ cuộc sống chúng ta nó tuyệt vời hơn thay vì năng lượng chúng ta đang ở mức thấp thì bây giờ chúng ta có phải năng lượng cao hơn ok và chúng ta sẽ không phải tiếp tục nghe những cái lời mà dũng mọi người nhiều anh chị em cũng bảo ôi tại sao cứ nói liên thiên thế ạ à? nhưng nếu trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta không nói được không tạo ra một cái năng lượng ngay từ đầu thì làm sao mà chúng ta có thể có tập trung vào học tập được đúng không ạ nên chính vì vậy thì mỗi một cái chương trình nào đó thì dũng luôn luôn tìm ra một cái gì ạ à? một cái đặc điểm tích cực nào đó để giúp chúng ta có năng lượng ngay từ đầu vì học tập nó phải cần có năng lượng anh chị ạ khi mà học tập chúng ta có năng lượng chúng ta mới tập trung được đúng không chúng ta mới tập trung được chúng ta mới gì ạ phát triển được học tập mà không có năng lượng thì làm sao mà chúng ta có thể nhớ bài được hiểu bài được nên anh chị em hiểu đơn giản là mỗi một video Dũng luôn luôn tìm ra và luôn luôn hướng đến giúp chúng ta phát triển bản thân trước khi phát triển kinh doanh phát triển bản thân khi chúng ta phát triển bản thân thì chúng ta mới phát triển được kinh doanh khi mà chúng ta phát triển bản thân thì chúng ta mới học đầu tư chứng khoán được nên chính vậy nếu anh chị em nào chưa hiểu rõ được cái gì à, ngụ ý của Dũng chia sẻ thì anh chị em cần phải nắm rõ được ở trong video hôm nay Dũng chỉ tập trung là tại sao chúng ta lại cần phải học VSA để đầu tư chứng khoán đầu tiên Dũng muốn nói anh chị em đó là tất cả những nhà đầu tư thành công những thiên tài chứng khoán nhà đầu tư cá nhân Dũng đang nói là về nhà đầu tư cá nhân thành công hoặc là những nhà đầu tư mà chúng ta gọi là kiếm tiền rất là nhiều ở trên thị trường chứng khoán uh, hay người ta gọi là các phù thủy chứng khoán thì có họ có một đặc điểm chung đó là họ sử dụng phân tích kỹ thuật VSA để đầu tư chứng khoán nếu anh chị em đã biết rằng là Liam là người khai sinh ra cái hệ thống phân tích kỹ thuật VSA và sau này được ở Week of phỏng vấn và sau 6 năm nghiên cứu anh chị em nhỉ sau 6 năm nghiên cứu phát triển thành hệ thống của riêng mình và nó được phát triển nữa bởi những nhà sau này trong đó có Tom William nếu các bạn có thể biết về lịch sử và chúng ta biết rằng nó sẽ có rất nhiều các chuyên gia đã áp dụng ứng dụng của VSA nhưng họ không nói về VSA thôi trong đó có William O'Neill đây là một trong những cái tác giả viết sách về làm giàu từ chứng khoán và ông có một cái mẫu hình rất là kinh điển đó là mẫu hình tách tay cầm các bạn nhá cái mẫu hình tách tay cầm là cái mẫu hình mà William William Ronell đã phát triển lên dựa vào cái, cái gì ạ? VSA chứ không phải là dựa vào cái gì khác nên các bạn nhớ rằng là việc mà phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào giá và khối lượng đó là cái cách thức mà những cái thiên tài chứng khoán họ đã áp dụng chúng ta sẽ nhìn thấy William O'Neill tiếp theo đấy anh chị em có thể nhìn thấy nữa ở trên thị trường chứng khoán và rất nhiều sách mà các bạn đã được đọc rồi đó là gì ạ Mac Mini Mac Mini Mini Mac Mini Mini Mini là một cái nhà đầu tư thực tế chỉ học hết lớp 7 lớp 8 rồi ạ tức là ông gì ạ là một cái người mà không được học hành cơ bản nhưng tuy nhiên thì việc mà đam mê thị trường chứng khoán việc mà học hỏi từ những lần đầu tư thất bại cũng như được hướng dẫn từ một người bạn là học trò của Wimonel đó là David Zen các bạn bao nhiêu các bạn biết cái điều này thì có thể comment cho Dũng số 1 ạ David Zen là một người thiên tài cũng là rất là thiên tài phù thủy sàn chứng khoán ở cấp độ rất là cao sau khi ứng dụng hệ thống của Wimonel vào hệ thống đầu tư của mình và đã có một người bạn giống như người học trò giúp cho để à, David Zen trở thành một trong những phù thủy sàn chứng khoán và rất nổi tiếng ở Mỹ hiện tại sách của ông chưa xuất bản ở Việt Nam nhưng đó là một trong những người bạn của Mac Mini và Mac Mini cũng đã được học ngài đó để trở thành một trong những nhà đầu tư rất thành công và tất cả những hệ thống mà các bạn thấy trên thị trường chứng khoán có thể các bạn có thể đọc những cuốn sách kiếm 18.000 phần trăm của nhà đầu tư chứng khoán để các bạn đấy là con số rất là khủng khiếp đúng không ạ con số này con số khủng khiếp nếu các bạn nhìn thấy rằng là 18% nếu các bạn thấy rằng là các bạn bỏ ra 100 triệu để các bạn được bao nhiêu tiền đấy là một cái cách thức để các bạn có thể nhìn ra rằng là có một ai đó nói các bạn là đầu tư chứng khoán mà kiếm được 30 trên thị trường là khó lắm thì nếu các bạn đã đọc về Mac Mini đọc Guillermo Nell đọc vì David Zen hoặc là các bạn đọc cuốn sách kiếm được 18.000 trên đầu tư chứng khoán thì các bạn thấy rằng là các bạn sẽ cảm giác là choáng váng với những cái thông tin như vậy Đấy như bạn thấy là choáng váng những thông tin như vậy có thể comment cho số 1 đúng không ạ? Hãy comment cho Dũng để Dũng biết rằng bạn nếu bạn nhìn thấy một cái gì ạ, tất cả những nhà đầu tư thiên tài những quán từ Liam Mo, từ Liam Mo các bạn nhỉ? Từ Mac Mini, William O'Neill, David Zen, Davat và chúng ta cũng thấy là Soros họ cũng sử dụng tương tự như vậy. Họ đấy là những người họ đã làm như vậy và bản thân Dũng đã áp dụng cái chiến lược đó để giúp cho hàng nghìn các học viên của mình đạt mức lợi nhuận không tưởng và nhiều người thấy bảo là chắc là chém gió nhưng thực tế bao nhiêu bạn thấy rằng là khi mà áp dụng cái hệ thống mà Dũng chia sẻ nó đã kiếm cho chúng ta từ trên 50 phần trăm một năm các bạn có thể comment được không ạ tức là nếu các bạn thấy được là nếu các bạn thấy được trong một chu kỳ ngắn đó, các bạn đã kiếm được trên 50 phần trăm một năm các bạn thấy là các bạn có thể comment được cái điều đó không Dũng nói điều này để các bạn thấy là biết rằng là đây là một cái hệ thống có thể giúp cho chúng ta thấy rằng là việc ứng dụng nó trong đầu tư chứng khoán là một trong những bảo mối để giúp chúng ta thành công nhanh và bền vững hơn đấy là một trong những điều kiện thứ nhất các bạn có thể comment cho Dũng được không ạ tại vì khi mà chúng ta thành công thì nuôi dưỡng thành công những ai thành công hơn chúng ta hãy gì ạ à? hãy cổ vũ họ đi ạ à? hãy cổ vũ họ đi ạ à? hãy chúc mừng họ đi ạ à? bởi vì khi mà chúng ta chúc mừng những người thành công như vậy thì điều đầu tiên là vũ trụ sẽ tưởng thưởng cho chúng ta bởi vì chúng ta là những người thành công thì chúng ta gì ạ cần phải ăn mừng và chúc phúc cho những người như vậy khi chúng ta chúc phúc cho những người như vậy thì bản thân bên trong chúng ta cũng là có những cái tố chất để gì ạ mình đã thành công các bạn ạ tố chất để mình là thành công ok đây là một trong những người bạn đã 6 tháng đạt được một trăm phần trăm có bạn nào đạt 700 phần trăm ạ trong những học viên của Dũng cũng đã có những bạn đã kiếm được 700 trên 700 con số đó là con số không tưởng với rất nhiều người sẽ có những người bảo mình sẽ là chém gió nhưng đây là một cái hệ thống và Dũng đang chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể thấy để tập trung vào học chứ thay vì tập trung vào gì ạ chém gió thì ở đây chúng ta rằng là hãy học đi ạ hãy tập trung vào học đi ạ tập trung vào chị những cái bài chia sẻ sau khoảng một thời gian các bạn chưa có kết quả sau một thời gian các bạn lại không ứng dụng vào lúc đó chúng ta nói cũng chưa muộn được không ạ ok ạ lúc đó chúng ta nói vẫn chưa muộn nên gì ạ hãy tập trung vào gì ạ khi chúng ta nói từ khó sẽ là rất khó đấy các bạn ạ hãy tập trung là chúng ta nói rằng cái điều này khi vì chúng ta chưa biết thì nó lại khó nên các bạn thấy là hãy gì ạ nói những lời mang tính chất là hướng đến tích cực điều đầu tiên các bạn đấy là những nhà đầu tư cái điều thứ hai thứ hai vì hệ thống này nó tuân theo các quy luật đầu tiên là quy luật cung cầu các bạn ạ nó tuân theo được quy luật cung cầu đó là giá và khối lượng khi mà chúng ta giá tăng thì khối lượng tăng nó cho chúng ta thấy là cổ phiếu đang có dòng tiền vào và trong xuống tăng như vậy nếu giá giảm khối lượng giảm thì chúng ta biết rằng cổ phiếu đang ở trong quá trình tích lũy ở ngoài kia chúng ta biết rằng là rất nhiều hệ thống đầu tư khác nhau họ không thể phân biệt được tích lũy hay là phân phối ấy. không thể phân biệt được tích lũy hay là phân phối các bạn ạ à việc mà không hiểu rõ thế nào là tích lũy thế nào là phân phối nên rất nhiều người kia khi mà thị trường đang phân phối thì họ bảo là tích lũy nên chính vì vậy một vài lần chúng ta bị thua lỗ cháy hết tài khoản thì lúc đó có ngộ ra anh chị em anh chị em có ngộ ra thì tiền cũng đã là hết rồi tiền mất tật mang thì làm gì có cơ hội để lấy lại tiền nữa nên chính vì vậy hãy cần phải nhớ rằng quy luật quy cung cầu là một quy luật tự nhiên nên ở đây chúng ta thấy là bất cứ một hệ thống phương pháp nào nếu chúng ta thiếu cái phần khối lượng thì nó sẽ không phải là quy luật cung cầu bây giờ nếu mà khối lượng nhân với giá thì nó sẽ do chúng ta gì ạ à? cái nếu mà giá tăng thì chúng ta biết là cái lượng tiền đã vào tham gia thị trường bao nhiêu hoặc ngược lại khối lượng nhân với giá mà giá giảm thì chúng ta biết rằng thị trường đang thoát ra khỏi thị là bao nhiêu nên chính vì vậy giá khối lượng là một trong những phần quan trọng nhất hay chúng ta gọi là quy luật cung cầu hello ạ à bao nhiêu bạn thấy là quy luật cung cầu là cực kỳ quan trọng thì có thể comment cho số 1 các bạn hãy comment số 1 cho chúng ta biết rằng là quy luật cung cầu là một trong những quy luật quan trọng bậc nhất để chúng ta đầu tư chứng khoán thành công ạ hello ạ nếu các bạn thấy rằng đây là một quy luật rất quan trọng thì các bạn có thể comment comment nếu bạn nào thấy nó không quan trọng thì comment số 4 nhỉ à, để xem là chúng ta sẽ phân tích xem là bao nhiêu bạn thấy là quan trọng bao nhiêu bạn không quan trọng nếu anh chị em là không thấy quan trọng cần là số 4 số 4 ạ các bạn là comment số 4 đấy ạ Dũng sẽ giải thích tại sao nó lại quan trọng tại sao nó không quan trọng comment số 4 ạ Dũng mong sẽ là nếu bạn nào cứ thật tâm đi ạ tại vì chúng ta chính trực mà nói thật lòng chúng ta đi ạ nếu mà nói thật lòng chúng ta đó là chính trực còn nếu bây giờ chúng ta nói là thị trường biết rằng thị trường nó giảm mà chúng ta vẫn bảo nó lên thì nó là không chính trực nếu Dũng biết rằng là bây giờ cái, cái khả năng hành vi của Dũng là Dũng cũng biết rằng thời điểm này Dũng không mua cổ phiếu bởi vì mua cổ phiếu là khả năng là Dũng sẽ bị lỗ và Dũng lại bảo anh chị em mua vào thì đó là Dũng đang lừa dối bản thân ok đời một cái bạn tên là bạn gì ạ bạn Nam Phùng đúng không ạ bạn Nam Phùng ok ạ rất là tuyệt vời ạ bạn dám nói tự sản bây câu hỏi đặt ra là nếu bạn đầu tư 100 triệu 200 triệu 300 triệu thì bạn không cần quan tâm đến khối lượng nhưng nếu bạn đầu tư 1 tỷ 2 tỷ hoặc là 3 tỷ trở lên bạn không biết khối lượng của cổ phiếu bạn như nào thì bạn có đầu tư hay không vậy nếu các nhà đầu tư lớn các big boy các tổ chức lớn họ họ không quan tâm đến giao dịch cổ phiếu hàng ngày họ có dám đầu tư hay không đây là một trong những cái gì ạ à? để các bạn biết rằng là nếu các bạn đầu tư một hai trăm triệu các bạn chả quan tâm đến cổ phiếu nếu bạn đầu tư trong khoảng thời gian gì ạ à, ngắn một hai ngày ba bốn ngày t 4 có thể bạn không quan tâm đến cổ phiếu còn nếu bạn đang đầu tư khi mà cổ phiếu đang ở quá trình chạy nước rút có thể bạn không quan tâm đến khối lượng cổ phiếu nhưng nếu bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp các bạn nhá nếu bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn nhà đầu tư thành công thì bạn không thể nào bỏ qua khối lượng bởi vì tất cả đã chứng minh rằng là những thiên tài đầu tư chứng khoán họ đều làm như vậy đấy ạ à. giải thích như vậy các bạn đã nắm ra là các bạn nào có gì ạ thấy rằng là cái việc giải thích như vậy chúng ta cần phải gì ạ cần phải giải thích sâu hơn nữa nếu mà các bạn thấy giải sâu hơn hãy comment nếu các bạn thấy là có một cái điều gì mà các bạn gì ạ thấy là nó không thỏa đáng thì các bạn cần phải đưa ra tại sao chứ không phải là chúng ta chúng ta dùng cái cấp độ tư duy chúng ta để chia sẻ chứ không dùng cái gì ạ cấp độ khác nên chúng ta hãy luôn dùng cái câu hỏi tại sao các bạn trả lời được những câu hỏi tại sao càng nhiều thì chứng tỏ là cái trí tuệ tư duy của bạn nó càng lớn nên ở đây Dũng muốn rằng là hãy sử dụng câu hỏi tại sao ok ạ tiếp theo vì nó là quy luật gì ạ à? cung cầu và chúng ta cũng thấy là một cái quy luật tiếp theo nó là quy luật nhân quả tất cả cổ phiếu nào đi lên được nó phải có nguyên nhân bên trong nhân nào thì quả đó không có nhân thì không có quả và quy luật chân quả nếu anh chị em hiểu rõ đơn giản trong quy luật hấp dẫn đó, thì ờ, quy luật nhân quả quy luật cho và quy luật gì ạ à? hấp dẫn là quy luật nhận vậy quy luật nhân quả trong đầu tư chứng khoán là chúng ta cần phải nắm rõ rằng là trong đầu tư chứng khoán á, đặc biệt là chúng ta đang hiểu rõ rằng là trong VSA đó là phải có một cái nguyên nhân bên trong nào đó thì các tổ chức các định chế tài chính họ mới thu gom cổ phiếu họ không bao giờ thu gom một cổ phiếu một cách việc cảm tính như chúng ta vẫn đang thu gom mà họ phải thu gom ở dựa trên một là họ thâu tóm cổ phiếu hai là họ phải biết cổ phiếu nó tăng trưởng ba là họ phải biết rằng là cổ phiếu đó đang giảm giá trị thấp hơn giá trị thị trường nên họ thấy rẻ họ thu gom nên tùy là một, một cái nguyên nhân ở đó thì chúng ta thấy là quy luật nhân quả nó luôn đúng và mãi mãi nó đúng trên thị trường đầu tư chứng khoán cũng như là giống trong cái quy luật tự nhiên nếu bạn tìm hiểu sâu về nó thì các bạn sẽ thấy là đây là một quy luật rất tuyệt vời và bạn nếu ai học về DCI thì bạn thấy là có một cái cả một khóa học nói về nhân quả rồi ok ạ và một cái quy luật nữa mà các bạn cần phải nắm rõ đó là quy luật lưỡng nguyên mọi thứ gì ạ có tối thì có sáng có trong có ngoài có trên có dưới và đặc biệt là có lên thì nó mới có xuống nên cổ phiếu nó đi lên thì nó phải đến một giai đoạn nào nó phải đi xuống nó không thể mãi mãi đi lên được nên đây chúng ta gọi là quy luật lưỡng nguyên nếu bạn hiểu rõ được quy luật lưỡng nguyên thì các bạn thấy là bạn sẽ không bao giờ phải bỏ lỡ những cái cơ hội mà cổ phiếu bắt đầu đi lên cũng là là bạn có thể bán sớm khi cổ phiếu bắt đầu xua đi xuống nên trong vết A sẽ cho chúng ta biết là quy lữ nguyên nó vận động như thế nào nên Dũng biết rằng là trong rất nhiều các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà Dũng không nói cái phân tích về thị trường ở giai đoạn vừa rồi thì có thể sau hai ba hôm nữa khi mà Dũng phân tích thì có thể chúng ta gọi là vướt đuôi cái câu chuyện này chúng ta cần phải học và cần phải thực hành sau một thời gian Dũng chia sẻ thì lúc đó anh chị em sẽ thấy được cái phương pháp cái hệ thống Dũng chia sẻ nó đúng bao nhiêu phần trăm lúc đó chúng ta mới nói lúc đó chúng ta gì ạ à, đưa ra bởi vì Dũng đang nói với chúng ta đó là các quy luật này là quy luật nó gì ạ à, nó luôn đúng bởi vì nó là quy luật tự nhiên và một cái quy luật nữa là quy luật gì ạ à? quy luật mà các bạn cần phải biết nữa đó là quy luật lượng đủ thì chất mới đổi tức là cổ phiếu phải được thu gom thu gom đến khi nào mà cái lượng cung cầu trên thị trường nó hết thì lúc đó thị trường mới tăng nên chính vì vậy các bạn biết là khi mà lượng cổ phiếu thu gom trên thị trường khi nào nó hết rồi thì cổ phiếu bắt đầu lên bắt đầu cổ phiếu bắt đầu bước vào một chu kỳ mới nên trên thị trường sẽ có rất nhiều các hệ thống phương pháp phân tích về VSA khác nhau nhưng mỗi một người sẽ có tầm hiểu biết khác nhau mỗi một người có hệ thống tầm nhìn khác nhau nên chính vì vậy Dũng muốn cho anh chị em nắm rõ được các quy luật các bạn nhìn rõ được thấy rõ được cầm rõ được nhìn thấy được cảm nhận được lúc này các bạn không phải biết rằng là ai làm đúng ai làm sai các bạn tự các bạn nhìn ra chứ không phải là theo ai cả kể cả Dũng nếu nói sai các bạn biết ngay đấy là cái cách mà Dũng muốn hướng dẫn chúng ta cách nhìn nhận tuyệt vời nhất theo các bạn điều này có tuyệt vời không ạ nếu bạn nhìn thấy tuyệt vời thì hãy comment cho Dũng số 1 cái ạ hãy ủng hộ cho Dũng một cái số 1 cái ạ đấy là tại sao chúng ta lại cần phải học về viết ạ vậy nếu chúng ta biết rằng là các quy luật về nhân quả quy luật là nỗ lực thành công quy luật về cung cầu và quy luật là gì ạ lượng đủ chất đủ mọi quy luật nó đều đúng rồi thì chúng ta thấy là VSA nó phải đúng nếu chúng ta phản đối là quy luật gì ạ nhân quả nó sai quy luật lỗ lực thành công nó sai quy luật gì ạ quy luật gì ạ à? lưỡng nguyên nó sai thì rõ ràng chúng ta thấy là mọi thứ trên thị trường mọi thứ trong cuộc sống nó sẽ gì ạ sai hết Dũng biết rằng là trong cái hệ thống này Dũng biết là rất, có rất nhiều anh chị em thành công thậm chí là thành công hơn của Dũng tại vì có thể họ không xuất hiện đấy ạ nhưng tất cả những chia sẻ đây là những cái gì mà Dũng biết được và ứng dụng trong nhiều năm qua và Dũng thấy rằng Dũng kiếm được tiền và Dũng giúp nhiều khác kiếm được tiền nên đây là quy luật Dũng thấy rằng là nó đã giúp cho hàng nghìn người kiếm được lợi nhuận hàng nghìn người đã giữ được tiền hàng nghìn người đã có thể gia tăng lợi nhuận hơn hẳn so với rất nhiều hệ thống đầu tư khác nên ở đây vì nó áp dụng các quy luật tự nhiên vào trong đầu tư nên đây là hệ thống nó đúng chỉ do chúng ta áp dụng nó bị sai thôi ạ chỉ do chúng ta nhìn nó sai thôi ạ cùng là một cái bút như này đúng không có gì ạ cái thế doan của ai đó chúng ta vì chúng ta đã nhìn gieo một cái dấu ấn trong tâm thức này này nó là à, cái bút nhưng một vài người anh chị em sẽ không biết đây là cái bút đâu ạ bởi vì họ có thế giới quan khác một con vật nào đó thì nó bảo là đây là đồ chơi nên cùng là vết à nhưng sẽ có những người sẽ phân tích khác nhau có những người sẽ chia sẻ khác nhau nhưng đây là VSA mà Dũng đang chia sẻ anh chị em đó là VSA của DVD anh chị em là VSA của DVD đây là một cái VSA nó sẽ khác biệt so với rất nhiều VSA khác nên chúng ta gì ạ không có sự lẫn lộn ở đây đúng không ạ hello nếu anh chị em thấy là comment cho Dũng để ủng hộ Dũng trong cái việc mà Dũng sẽ chia sẻ cho anh chị em cộng đồng một cái chuỗi video Dũng không biết là bao nhiêu bài có thể 10 có thể 2 10 video có thể 30 video Dũng không biết được nhưng chúng ta thấy là một cái chuỗi video rất là nhiều Dũng tin chắc là rất là nhiều ở đây mỗi video Dũng sẽ gì ạ dành thời gian khoảng 2 đến 30 phút để giúp cho chúng ta hiểu rõ về hơn về cái phương pháp mà Dũng đã chia sẻ vì chúng ta thấy là quy luật cung cầu nó đúng thì bây giờ chúng ta là gì ạ chúng ta đi theo các tổ chức anh chị em theo các tổ chức đúng không vì chúng ta theo các tổ chức theo dòng tiền lớn vậy khi chúng ta theo tổ chức theo dòng tiền lớn thì cái lợi thế thứ ba trong viết A đó là chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng là thường vì chúng ta đã nắm rõ được các quy luật cung cầu biến động của dòng tiền lớn tham gia vào chúng ta biết các, các quy trình quy trình các giai đoạn các nguyên lý của cổ phiếu nó đã đi trong một cái giai đoạn tích lũy hay là một giai đoạn phân phối hay giai đoạn tái tích lũy như nào nên chúng ta sẽ mua cổ phiếu đúng thời điểm ạ chúng ta sẽ mua cổ phiếu đúng thời điểm ạ chúng ta không phải mất chi phí cơ hội này bình thường có nhiều anh chị em mua cổ phiếu xong đợi mãi hai ba tháng bốn năm tháng sau đó nó không lên và khi thị trường sung nó sập thì tất cả bị thua lỗ đúng không ạ khi thị trường sung sập vẫn bị thua lỗ bởi vì chúng ta đang tích lũy cổ phiếu quá lâu ngược lại khi mà chúng ta thấy là thị trường bắt đầu nó lên đến mức mà phân phối mà chúng ta không biết các giai đoạn các gì à, các điều kiện để cổ phiếu phân phối nên chúng ta lại mua vào hoặc là chúng ta không bán ra nên chỉ sau một tuần hoặc là thậm chí là sau một vài ngày thôi ạ à, toàn bộ thành quả chúng ta sẽ trở thành mây khói ạ à. hello à, xin chào thằng em ạ à. chúng ta thấy là trong hệ thống Việt Nam có bạn Doãn Đức cũng là một trong những cái bạn mà Dũng đã hướng dẫn lúc bạn là sinh viên ạ à, hồi là bạn sinh viên Dũng đã hướng dẫn lúc đấy có rất nhiều bạn luôn ạ à, có rất nhiều bạn cùng tham gia hệ thống của Dũng có những cái bạn hiện tại bạn đang là một trong những gì ạ à? một trong những người đầu tư gần như là gì ạ à? số 1 gì à? số 1 ở bên SI về phái sinh các bạn ạ à. bạn đấy á Dũng không muốn nhắc tên nhưng bạn đấy là một số 1 luôn ạ à. là chùm luôn là trong đó cái bạn đấy cùng nhóm bạn Đức ạ à. chúng ta thấy là vì áp dụng VSA nên đã có rất nhiều người đã thành công mà chúng ta có thể có những người xuất hiện có những người không xuất hiện nên nếu chúng ta ứng dụng vào chúng ta thành công thì hãy chúc mừng những ai đó thành công để chúng ta có nhiều kiến thức nếu anh chị em nào mà có kiến thức mà tốt và chia sẻ Dũng thì ạ à, thực sự là Dũng học luôn ạ à, tại vì Dũng đã có rất nhiều người thầy ở Mỹ Dũng đã học từ những người thầy Andrew Robin từ những rất nhiều người thầy khác nhau ở bên nước Mỹ nhưng Dũng học là chủ yếu là học về qua online tại vì thị trường thì chúng ta biết rằng đang gì ạ à? đang rất là khó khăn để chúng ta tiếp cận Dũng học ở Việt Nam thì Dũng đi tìm những người thầy giỏi nhất ở Việt Nam Dũng học và những cái khóa học mà chương trình của Dũng là rất nhiều tiền nên chính vì vậy khi mà Dũng học Dũng mới hiểu được toàn bộ cái hành vi tâm lý của chúng ta như nào Dũng biết rằng từ cái ngôn ngữ cơ thể do chúng ta có thể biết chúng ta là từ cái lời nói là chúng ta biết chúng ta đang ở đâu từ cái câu hỏi chúng ta để ra là chúng ta biết đang ở đâu nên chính vì vậy Dũng có thể hiểu rõ được bản thân cái nội tâm nó như nào và trong vết a nếu chúng ta hiểu rõ được cái gì ạ cái gì ạ tâm lý tư duy từ lời nói từ cái biến động cổ phiếu thì cái điều gì sẽ diễn ra chúng ta sẽ có thể mua cổ phiếu đúng thời điểm chúng ta có thể bán cổ phiếu ra là những cái thời điểm mà cổ phiếu thị trường bắt đầu giảm và chính vậy chúng ta đã mua được những cổ phiếu tốt nhất những siêu cổ phiếu mà chúng ta thấy là những người khác thì vẫn đang đợi chờ những cổ phiếu như là Vietcombank mãi nó không lên nhưng ai đó đầu tư những cổ phiếu như VPBank thì chúng ta đã kiếm được 2 đến 300 phần trăm lợi nhuận rồi ai đó đầu tư cổ phiếu gì ạ Vipbank, ngân hàng quốc tế chúng ta cũng đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận rồi nhưng một số anh chị em vẫn thích cổ phiếu Vietcombank một số anh chị em vẫn thích cổ phiếu VIDB và một số anh chị em lại quá thích cổ phiếu Vinamilk và khi mà thị trường giảm thì toàn bộ những cổ phiếu đấy nó giảm giảm giảm giảm và cuối cùng chúng ta bị thua lỗ khi chúng ta thua lỗ thì lúc mà thị trường nó giảm thì chúng thay vì chúng ta gì ạ à, thoát ra nhưng chúng ta muốn gỡ ra bởi vì cả thị trường nó đi từ đáy lên đến đỉnh như này chúng ta không kiếm được lời nhuận nào nên chúng ta muốn gỡ nên đấy là lúc mà khi mà lúc chia sẻ có một số anh chị em không vui nhưng dũng ạ à, rất là thông cảm rất hiểu những gì anh chị em nói nhưng gì ạ à, trước khi chúng ta gì ạ à, theo dõi kênh của Dũng thì anh chị em này hãy xem toàn bộ những video trước này hãy xem toàn bộ những video trước đi ạ à. anh chị em có thể thấy rằng là những gì Dũng chia sẻ đó là sự thật có thể nhiều kiến thức khác Dũng chưa update Dũng cần phải học hỏi nhiều anh chị em nếu anh chị em nào có những kiến thức mà tuyệt vời hơn thì Dũng mong rằng là trong những cái video như này cùng lên chia sẻ với Dũng đó là Dũng rẻ rất hoan nghênh bởi vì chia sẻ cho nhiều cộng đồng cho nhiều anh chị em biết cho cả gì ạ à, đặc biệt những người Việt Nam biết thì điều đó là điều tuyệt vời mà Dũng cũng mong rằng là sẽ được sự góp ý của tất cả anh chị em theo dõi kênh của Dũng bởi vì trong ờ, video trong có trong cái chia sẻ này sẽ có những cái lời lẽ mà Dũng có thể cũng không không cố tình hay là không hữu ý có thể làm để ảnh hưởng đến anh em thì hãy gì ạ hãy góp ý cho Dũng để Dũng là ờ, hoàn thiện chính mình một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi cái phần 1 đó là tại sao chúng ta phải đầu tư chứng khoán phần thứ hai chúng sẽ phân tích cho chúng ta VSA là gì phần tiếp theo làm thế nào để đầu tư chứng khoán phần thứ tư chúng cũng sẽ phân tích cho chúng ta thêm là các giai đoạn phân phối phần thứ năm chúng ta sẽ sẽ biết rằng là mỗi giai đoạn phân phối nó gồm những cái điều kiện gì phần thứ sáu Dũng sẽ phân tích cho chúng ta gì ạ những cái thời điểm mà thị trường tạo đáy nó gồm bao nhiêu bước phần thứ bảy chúng sẽ cho chúng ta biết rằng là một cái mô hình mô hình mà Dũng đã áp dụng rất nhiều năm phần thứ 8 Dũng cho chúng ta biết rằng là những cái tín hiệu nào mạnh tín hiệu yếu phần thứ 9 Dũng sẽ cho chúng ta biết là những cái nhỉ những cái điều kiện sách ao như thế nào có rất nhiều phần mà Dũng không thể chia sẻ hết ở đây được nên chúng ta học là chúng ta phải học rất nhiều phần chúng ta mới kết hợp với nhau chúng ta xem một gì ạ xem một cái mà chúng ta đi đoán là tất cả mọi cái thì điều gì diễn ra một lần nữa xin cảm ơn và hôm nay cũng Dũng đã có cái chương trình ờ, đó là xuống dòng tiền thì các bạn nào gì à, đang có mặt đây thì chúng ta sẽ vào lớp để chúng ta gì à, tiếp tục học cái phần hôm nay hôm nay thì Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta bán cổ phiếu nên gì ạ à, đây là một chương trình Dũng đào tạo theo trực chiến thị trường nó như thế nào Dũng đào tạo như vậy đấy là cách thức mà Dũng vẫn đang đào tạo chứ Dũng không đào tạo theo kiểu kiểu như là học lý thuyết ạ à. thị trường nó phản ứng như nào Dũng đào tạo như vậy đấy là cách thức sự khác biệt đó là biết hiểu làm và làm chúng ta phải làm ở trực chiến chứ không phải làm theo gì ạ à, theo lý thuyết nên chính vì vậy tất cả những chương trình chúng chia sẻ là chia sẻ những cái gì đang diễn biến thị trường chia sẻ những gì giờ về lý thuyết thực hành về lý thuyết thực hành nên chính vì vậy các bạn theo dõi Dũng tin chắc rằng là chúng ta sẽ đạt những thành công còn những bạn nào chẳng hạn những bạn này thì ờ, vì chúng ta không nằm trong cộng đồng đúng không nên ở đây bạn Nguyễn Hải đúng không bạn rất tuyệt vời và vì bạn không gì ạ bạn không ờ, phù hợp với hệ thống thì ờ, xin bye bye bạn khi nào bạn thấy rằng là hệ thống của bạn khi nào bạn kiếm được tiền từ hệ thống khác thì lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau tiếp đúng không ạ chúng ta nếu bạn thấy giỏi thì có thể chia sẻ trên này ờ, bye bye bạn nhé xin cảm ơn ạ ok thì đấy là chúng ta tạm biệt một bạn bởi vì bạn không phù hợp bởi vì trong đầu tư mỗi một anh chị em có hệ thống thế giới khác nhau nên ở đây chúng ta thấy rằng là trong bất cứ hiện tượng nào có cái đúng có cái sai nhưng quan trọng là gì ạ hãy đo lường hãy đo lường lúc đấy chúng ta mới gì ạ mới biết được nó đúng nó sai chứ còn bây giờ chúng ta chưa làm và chúng ta gì ạ có những cái gì ạ lời nói ảnh hưởng đến cộng đồng thì dũng dạ trước mắt chúng ta sẽ bye bye còn anh chị em sẽ thấy là toàn bộ những cái chia sẻ đây chúng ta sẽ cùng học cùng thực hành đặc biệt là trực chiến luôn ạ thì lúc đó dũng mong rằng là anh chị em sẽ hiểu rõ hơn về hệ thống của Dũng xin cảm ơn và hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo xin cảm ơn ạ